Rồi hello xin chào cả nhà, chào cả nhà quay trở lại với kênh Phạm Hưởng với và cũng là kênh Phong thủy Tử Vi trong đời nha. Thì hôm nay Phạm Hưởng là hữu duyên chia sẻ cho tuổi à, tử vi à, tuổi nhâm thân 1992 nữ mạng nhá. Thì ở đây Phạm Hưởng chia sẻ luôn cả phong thủy hướng nhà xây, hướng nhà tắm, hướng nhà bếp nhá, rồi là màu sắc phong thủy luôn của tuổi 1992 nữ mạng nhâm thân nhá rồi thì nhân thân ở đây nữ mạng thì gia chủ năm sinh là 1992 là nhân thân này mận gia chủ đó là kiếm phong kim là vàng mũi ờ, kiếm nhá Đấy, kiếm phong kim ờ, cung của gia chủ đó là cung đoài nhá cái cung đoài ở đây bà con có bác nên hiểu rằng cung đoài ở đây là cung phi nam nữ nhá chứ không phải là cung uh, tử vi đâu đây là cung bắt chặt nhá cung bắt quái nhá đây là cái cung tử vi của nhân thân 1992 đó là cung khôn nhá Đấy, cung mỗi một tuổi đều có hai cung khác nhau một là cung sinh hai là cung phi thì ở đây cung phi của mình đó là cung phi bắt chặt là cung đoài nhá cái quẻ chặt cái gia chủ đó là Tây Tứ Chặt có nghĩa là nữ mạng 1992 thuộc quân nhà hướng Tây thuộc Tây Tứ Chặt nhá. thì hướng tốt của tuổi 1992 nữ mạng này à, nhân thân này à, hướng Tây Bắc này là hướng sinh khí tốt này hướng thứ hai là hướng Tây Nam này hướng thứ ba là hướng đông bắc này và hướng thứ tư là hướng chánh tây này cung quay ở đây nằm ở hướng chánh tây với bà con cô bác nên là cái hướng phục vị ở hướng chánh tây ở đây đó là hướng chính mệnh nhá là hướng nhà hướng chính mệnh luôn này hướng tây là hướng đẹp nhất nhá rồi chuyển sang đông bắc tây bắc và tây nam nhá đó đây là bốn hướng tốt còn bốn hướng còn này ở đây là bốn hướng xấu đó là hướng đông này rồi hướng nam này và hướng đông nam và hướng chánh bắc nhá. đây là bốn hướng xấu nhá thì đó thì uh, thì bạn là 1992 nhâm thân lên xây nhà theo hướng Tây Tứ Trạch nhá hướng nhà tắm hướng cầu à, hướng nhà tắm rồi hướng nhà bếp cũng vậy luôn nhá đấy thì mình đã, à, thì Phạm hướng đã chia sẻ xong cho mình về cái hướng nhà xây rồi nhá phong thủy hướng nhà xây nhá thì bây giờ tiếp tục là Phạm hướng chia sẻ luôn cho mình đó là lá số tử vi trọn đời của tuổi 1992 nhâm thân lữ mạng nhá nhâm thân nữ mạng thì cung là cung khôn này hay còn gọi là mận là mận sinh đó, gọi là mận khôn này rồi là cung khôn mạng thì mạng kiếm phong kim gươm vàng nhá xương con khỉ nhá tấn tinh con dê bà cứu thiên huyền độ mạng nhá thì phong hướng chia sẻ luôn về cái đường tình duyên của nhân thân nữ mạng 92 này thì vào ai mà sanh vào tháng 1 và tháng 7 âm lịch nhá trong tình cảm uh, nhân thân không quá thuận lợi và may mắn con đường tình yêu nhiều không gai và và trả nên chắc trở nhá đó, nếu mà ai sanh vào tháng 7 và tháng 1 âm lịch thì về đường tình duyên rất là chắc trở tình duyên của họ vướng phải nhiều cản trở trong cuộc sống sau kết hôn tình cảm uh, mới được tốt đẹp nhưng lại khá thiếu thốn về mặt tiền tài nhé ban đầu làm ăn có phần thua lỗ muốn có một cuộc sống tốt đẹp thì phải hai người cần cố gắng hơn nữa trong công việc đấy rồi là trong ờ, công việc rồi gặp phải thất bại ờ, cũng đừng ờ, nhục trí nhá nghĩa là nếu mà trong công việc mà có vấn đề mà thất bại á, thì cũng lên là đừng có nhục trí cũng cố gắng lên mà vươn vươn lên nhé tại vì là nếu mà nữ mạng 1992 nhân thân mà sinh vào tháng 1 tháng 7 âm lịch thì đây là cái tháng được không được tốt cho mình nhá Thế còn ai mà sinh vào tháng 2 tháng 5 tháng 9 tháng 10 và tháng 11 âm lịch này đấy thì hôn nhân có cuộc sống nhiều niềm vui nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều cản trở nhá sau kết hôn cẩn thận không vướng phải là chuyện thị phi làm ảnh hưởng ờ, đến tình cảm của vợ chồng nhá đấy nếu mà ai sang vào tháng 2, tháng 5, tháng 9, tháng 10, tháng, ờ, tháng 10, tháng 11 âm lịch đấy thì cuộc sống hôn nhân thì nói chung là cũng có nhiều niềm vui đấy là cũng có một sự cản trở nhưng mà sau kết hôn thì nói chung là cẩn thận về cái lời lời đầm tiếu lời ra tiếng vào của người ta nhá Đấy. Thế còn ai mà sanh vào tháng 3, tháng 4, tháng 6, tháng 8, tháng 12 âm lịch tình duyên của nhân thân thuận lợi và không có gì ngăn trở sau cái hôn họ có cuộc sống hạnh phúc êm đềm và nhiều tài lộc nhé Đấy, nếu mà ai sanh vào tháng 3, tháng 4, tháng 6, tháng 8, tháng 12 âm lịch đây là những tháng tốt, tháng đẹp nhé Đấy. Rồi thì Phạm Hưởng chia sẻ luôn cho tuổi 1992 nữ mạng lại luôn nhân thân gia đình và sự nghiệp về gia đình sau kết hôn cuộc sống có nhiều niềm vui càng về sau càng may mắn và hạnh phúc về sự nghiệp thì nhân thân thành công khá sớm con đường sự nghiệp nhiều may mắn ít gặp rủi ro chuyển uh, tới uh, tuổi năm 30 tuổi sự nghiệp mới được vững chắc nhé có vận tiền tài về sau nhé có nghĩa bước vào sang trung liên ấy, thì ờ, thì thì thì thì về cái công việc làm ăn của mình nhé sự nghiệp nó được vững chắc hơn nhé rồi nếu rồi chuyển sang thì phòng hướng chia sẻ luôn tuổi học làm ăn này Thế tuổi hợp làm ăn với mình khi quyết định lựa chọn đối tác làm ăn kinh doanh đầu tư thì nữ nhân thân lên chọn các tuổi sau đây đó là tuổi nhâm thân nhá nhâm thân với nhâm thân này rồi là giáp tuất này hay là mậu dần nhá đấy đó là những tuổi tốt cho ta học là kinh doanh làm ăn đó là nhiều may mắn không ta nhá rồi phòng có chia sẻ luôn về khi chúng ta lựa chọn tuổi vợ chồng này đấy, kết hôn với trong các tuổi như là tuổi nhâm thân này nhâm thân với nhâm thân này hay giáp tuất này mậu dần này căn thì này cuộc sống của lữ nhân thân sẽ càng tốt đẹp hơn hầu như không phải vướng bận về vấn đề chuyện tình duyên trong cuộc sống Đấy, sau kết hôn về sau kết hôn có vận về tiền tài nhá Đấy. rồi là cuộc sống ngày càng giàu có hưng thịnh sự nghiệp phát triển nhanh chóng đạt được nhiều thành tựu to lớn và danh tiếng nhân thân hợp với các tuổi trên sẽ tạo ra nhiều tài lộc tiền bạc tình cảm và danh vọng nhé có nghĩa là tuổi nhâm thân 1992 nếu mà kết hợp với uh, nhâm thân gấp tuất này mậu dần căn thìn này và ấy, thì sẽ tốt nhá rồi nếu mà kết hôn với những ờ, tuổi như là đinh sửu này mậu uh, đinh sửu này tân mùi này ấy, kỷ tỵ này cuộc sống hôn nhân tốt đẹp về mặt vật chất nhưng tình cảm thì lại không được thuận lợi cho lắm nhá Đấy, cuộc sống thì giàu sang đầy đủ nhưng các thành viên là ít có thời gian quan tâm cho nhau nhé tình cảm dần dần phai nhạt để để cuộc sống mang ý nghĩa hạnh phúc trọn vẹn thì nhân thân lên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và con cái gắn kết tình cảm nhé có nghĩa là nếu mà nhân thân nữ mà, mà kết hôn với đinh sửu tân mùi kỷ tỵ thì cần phải cố gắng nhiều hơn nữa quan tâm chăm sóc uh, các thành viên trong gia đình nhiều hơn nữa nhé chú ý hơn nữa thì nó mới được hạnh phúc nhé rồi tiếp theo thì Hồng Hạnh chia sẻ luôn thì nếu mà kết hôn này nhân thân mà kết hôn với quý dậu này kỷ mão này thì cuộc sống gia đình sẽ không được may mắn như các tuổi khác sau kết hôn tài chính thiếu thốn lại công việc không ổn định này gặp nhiều trắc trở dẫn tới nhiều lo âu suy nghĩ này thời gian sau sau cuộc sống có phần tốt đẹp lên một chút nhưng cũng chỉ ở mức gọi là khá trung bình thôi nhé chăm chỉ làm việc đời sống vật chất sẽ đầy đủ hơn tuy nhiên nếu sinh con nhân thân sẽ gặp nhiều may mắn đấy có những có nghĩa là nếu mà nhân thân nó mở quyết tâm nếu mà kết hôn với kỷ dậu này à, quyền quý dậu kỷ mão này thì đây là những tuổi không được tốt cho lắm nhá đấy, nhất là nhiều chắc trở về đường công nhân sự nghiệp và tình cảm cũng là rất là rất là rất là khó để để để để thành công được nhưng nếu mà uh, quyết tâm để mà kiên trì đến với nhau rồi là nếu mà sau này sinh sinh được con nữa nếu sinh được có con thì sẽ, sẽ gặp được nhiều may mắn hơn nhé sẽ giải được một số sẽ gặp được nhiều may mắn hơn trong cuộc sống nhé rồi nếu uh, của tuổi nhân thân ấy, thì tuổi nào cũng vậy cũng đều có những năm năm uh, kết hôn đại kỵ kết hôn ấy, thì nhân thân 1992 nữ mạng này không được kết hôn vào năm 22 tuổi 28 tuổi 34 tuổi và 40 tuổi 41 tuổi đây là những năm đại kỵ không được kết hôn nhé đó cái hôn vào những năm này là sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống ờ, hạnh phúc của riêng mình nhé nó không được cái hôn vào những năm đó do phòng hưởng chia sẻ luôn một đại kỵ này cái tuổi đại kỵ nhân thân này à, không được ờ, đại đại kỵ với ờ, ất hợi này bính tý này nhâm ngọ này đinh hợi này mậu tý căn ngọ giáp tý này Đấy, trên các khía cạnh của cuộc sống đó chính là thứ nhất là trong tình duyên nếu nó yêu thương và nên duyên với một trong số trên thì cuộc sống hôn nhân sẽ gặp nhiều khó khăn đời sống vật chất sẽ thiếu thốn nhá đấy thứ hai là trong trường hợp mà làm ăn cũng vậy nếu nhân thân mà lựa chọn những tuổi đó làm ăn thì sẽ khó khăn thành công được trong ờ, công việc nhé trong kinh doanh nhé đấy không những vậy còn có thể bị liên lụy dẫn tới hao tài tốn của nhá. đấy, có nghĩa là đại tuổi đại kỵ của nhân thân nữ mạng không kết hôn với ất hợi bính tý nhâm ngọ đinh hợi mậu tí các ngọ và giáp tí nhá đây là những tuổi xung khắc không có tốt cho chúng ta rồi phạm hướng chia sẻ luôn thì thì cái, cái năm khó khăn nhất của nhân thân 1992 đó là những năm rất là khó khăn và vất vả chật vật nhé đó là rơi vào năm 24 tuổi 26 tuổi 30 tuổi 33 tuổi vào những năm này nữ nhân thân phải thật cẩn trọng và chú ý tránh những quyết định sai lầm ảnh hưởng đến nghiêm trọng về sau nhé có nghĩa là vào rơi vào năm 24 26 30 33 tuổi đây là những năm không được tốt nên là cẩn thận về mọi mặt nhé rồi phòng hướng chia sẻ luôn thì uh, diễn biến từng năm của mình nhé. từ từ năm 18 đến 22 tuổi trong những năm này tình cảm có nhiều sự thay đổi nhé. năm 18 tuổi có mối tình rất là đẹp nhưng sau đó tan vỡ rất là nhanh chóng năm 19 tuổi gặp được một tình yêu mới hạnh phúc và rất có thể dẫn tới hôn nhân và sau này Đến năm 20 tuổi Tài lộc dồi dào công việc có nhiều bước triển may mắn nhé rồi tiếp theo khi 21 tuổi này 21 tuổi này sự nghiệp có những bước tiến triển mới tạo dựng được công dân sự nghiệp này chuyển sang năm 22 tuổi tình cảm có nhiều vướng mắc nếu không giải quyết được nếu không không được giải quyết thì sẽ dẫn tới uh, tới ờ, tình cảm dẫn tới phai nhạt có nghĩa là năm 22 tuổi về tình cảm đó. vướng mắc về nhiều cái thị phi thì nếu mà nữ nhân thân không biết cách thì sẽ rơi vào hoàn cảnh là tình cảm của vợ chồng sức mẹ nhá năm 23 đến 25 tuổi đây là khoảng thời gian đẹp và hạnh phúc thích hợp kết hôn năm 23 tuổi công việc có chút biến động nhưng không ảnh hưởng nhiều tới tiền bạc năm 24 đến 25 tuổi này cuộc sống gia đình hạnh phúc êm ấm là từ năm 26 tuổi đến 30 tuổi những năm này tài lộc thì dồi dào nhá tài lộc được nhiều trong cuộc sống công việc gặp nhiều may mắn sự nghiệp nhiều thành công năm 30 tuổi đặc biệt có số tiền của trong năm thu gặp kiếm được nhiều một khoản uh, tài chính khá là nhiều nhé bước sang năm 31 tuổi đến 35 tuổi trong những năm này gặp phải nhiều điều không may mắn năm 31 32 tuổi này cẩn thận về uh, về về, về, về về về thận này bệnh nặng bất ngờ nhá hay bệnh về đường tiêu hóa hay bệnh về thận gan thận nhá rồi đến sang năm 33 tuổi đừng tuổi này ra ngoài cần chú ý để phòng tai nạn xe cộ nhé 53 33 tuổi đó cẩn thận về bổn mạng rồi là năm 34 tuổi này làm ăn gây thiệt hại thất thoát tiền của năm 34 tuổi về tài lộc thì sút giảm nhé ảnh hưởng sợ cẩn thận không bị tán ra bại sản năm 35 tuổi này có bất ngờ về đến tài chính 35 tuổi à, ờ, và đến 40 tuổi này 35 tuổi thì công việc làm ăn phát triển mạnh mẽ thu hoạch được nhiều nhiều nhá thân thu hoạch được nhiều từ cuộc giao thương đấy 36 tuổi chú ý hơn trong các quyết định liên quan tới đầu tư cẩn thận kẻo hao tài tốn của Nên 36 tuổi cũng xấu nhá 37 tuổi thì được quý nhân giúp đỡ công việc phát triển không ngừng và thuận lợi bước sang năm 38 tuổi về tình cảm gia đình có nhiều hay đẹp các thành viên yêu thương gắn bó với nhau nhé rất là hạnh phúc vào năm 38 tuổi 39 đến 40 tuổi này thì có nhiều may mắn trong công việc cuộc sống gia đình có phần êm ấm hơn nhiều niềm vui trong năm nếu thực hiện giao dịch làm ăn sẽ thu hút thu hút được nhiều kết quả bất ngờ nhé có nhà năm 39 đến 40 tuổi là hai năm là rất là đẹp nhé có thể đầu tư kinh doanh hoặc là giao thương gì đó nhé thời năm 41 đến 45 tuổi trong những năm này hay xảy ra biến cố về ờ, biến cố này về công việc vào năm 41 đến 44 tuổi này gặp nhiều cản trở cẩn thận hơn với các mối quan hệ xung quanh không nên quá tin tưởng vào người khác cẩn thận tiền bạc để ờ, tiền mất tật mang nhé có nghĩa năm 41 cho đến 44 tuổi đây là những đây là ba năm rất là xấu về tiền tài nhé chuyển sang năm 42 đến 43 tuổi là rất thuận lợi tuổi tốt đẹp này nhiều niềm vui trong cuộc sống gia đình ổn định tuy nhiên bước sang tuy nhiên à, vào các năm 44 đến 45 tuổi tình cảm có nhiều biến động làm ảnh hưởng tới các thành viên nhé trong năm nhân thân cần lên dần nhiều thời gian hơn cho con cái và chồng con hơn nhé họ chuyển sang năm 46 tuổi đến 50 tuổi 46 tuổi này công việc làm anh có phần thuận lợi hao thuận lợi nhé Đấy, 46 tuổi công việc làm anh có phần thuận lợi hao tài hao hơi, hơi, hơi cũng có hao tài điều đó cũng không ảnh hưởng nhá, có nghĩa năm 46 tuổi cũng hơi bị hao tài nhưng không ảnh hưởng đến gì đến, đến gia đình mấy nhá hạnh phúc gia đình cũng mình vẫn bình thường nhá rồi chuyển sang 47 tuổi không có nhiều vấn đề xảy ra là là thời gian thích hợp để nghỉ ngơi và thư giãn nhá năm 48 tuổi có một số hoạt hoạn tài nhá đúng là năm 48 tuổi có một số tháng nó có tài của nhá tiền tài của phát tài nhá 49 tuổi là tình cảm thuận lợi có nhiều niềm vui về con cái chuyển sang 50 năm 50 tuổi gia đình to đẹp hạnh phúc yên vui bước sang năm 51 đến 55 tuổi 51 tuổi này cuộc sống nhiều may mắn này có số tài chính này có số tài chính này có nghĩa là 51 tuổi này đường tài chính cũng tốt này tiền tài cũng tốt là 52 tuổi cẩn thận trong ờ, trong công việc làm ăn hơn nhé đề phòng các bệnh nhỏ chuyển sang 53 đến 54 tuổi này nên dành nhiều thời gian hơn nghỉ ngơi quan tâm đến sức khỏe và quan tâm đến mọi người xung quanh hơn nhé nữ 92 uh, nhân thân đó nha rồi chuyển sang 55 tuổi thì tình cảm có phần may mắn con cái thành đạt làm làm rạng rỡ gia đình nhé chuyển sang 56 đến 60 tuổi trong những năm này nên cẩn thận hơn về sức khỏe chú ý điều dưỡng bản thân bản thân là chính nhé công việc sự nghiệp không cần quan tâm nữa tại vì bước sang 56 đến 60 tuổi này nói chung là ờ, về tiền tài ổn định rồi công việc con cá lớn rồi nên là chú ý đến sức khỏe hơn nhé rồi năm 60 tuổi thì hạnh phúc ở bên con cháu nhé tài lộc có phần gia tăng thêm nhé Đấy. giờ thì phạm hướng chia sẻ luôn về cái ờ, thơ vận mạng của mình nhé mỗi một tuổi đều có thơ vận mạng riêng của mình nhé đoán xem số mạng nhé. đoán xem số cô mạng này vàng trong cây kiếm ít người tìm ra săn nhằm tháng chạp tháng 3 mùa thu rất tốt sinh ra đặng mùa thuận sinh kẻ đón người đưa kẻ hầu người hạ sớm trưa nhộn nhộn nhàng lỗi săn cực khổ lang thang tuy bùn chân lắm lang thang ngoài đường lợ tình cũng chẳng thuận đôi khiến cho tam giả cuộc đời hưu số phải chịu cản xa quê lập nghiệp xứ nạ mới lên dân mới lên ra đàng 30 có của chẳng an 40 mới chắc mới an cuộc đời Thế tổng quan về cuộc đời của nhân thân 1992 thấy rằng nữ nhân thân cuộc sống trải qua nhiều vất vả thăng trầm lúc nhỏ, lúc lên, lúc xuống, không ổn định nhé. Thời còn trẻ lập lập nghiệp gặp nhiều rủi ro, cuộc sống có phần chưa ổn định sau khi lập gia đình cuộc sống mới bắt đầu vào ổn định nhé, tươi sáng hơn. Đấy, sang tuổi trung niên công việc nào ăn mới phát triển nhiều may mắn tốt đẹp về về già thì hưởng phúc từ con cháu nhé cái tổng kết lại thì nữ nhân thân người thân thân vất vả vào lúc à, những vào những năm tuổi đầu nhá Đấy, về sau thì may mắn về được tình duyên lẫn tài lộc cũng may mắn này à, nhân thân thì nói chung là à, tuổi thọ trung bình từ năm à, từ 70 năm đến 8 năm tuổi nữa làm ăn làm ăn tất đức tu dưỡng rồi là làm nhiều việc thiện thế việc gia tăng liên kỷ nhá thì phòng hướng chia sẻ là 1992 nhân thân nữ mạng mày thì mạng kim nhá kiếm phong kim thì phòng hướng chia sẻ luôn về, về mặt phong thủy màu sắc phong thủy màu tương sinh của mình ở đây đó là màu vàng và màu đô đất màu tương hợp với mình đó là màu trắng màu xám màu nghi màu khắc chế được đó là màu xanh lục và màu bị khắc kỵ hoặc là đại kỵ đó là đỏ hồng tím nhá có nghĩa là chúng ta không nên sử dụng màu sắc phong thủy đó là đỏ hồng tím tuyệt đối không sử dụng những màu này còn ngoài ra chúng ta có thể sử dụng được đó là vàng và màu nâu đất trắng sáng ghi và màu xanh lục đây là những màu tương sinh cho mình thì mình hãy sử dụng những cái màu này để đem lại nhiều may mắn cho chúng ta khi hay là chúng ta sơn sơn, sơn phép nhà hay là mua xe mua pháo theo màu sắc phong thủy của chính bản mệnh của chúng ta sẽ, sẽ đem lại rất là nhiều may mắn cho chúng ta nhé Đấy thì thôi Phạm Hưởng đã chia sẻ xong về tử vi lý số của tuổi 1992 nhân thân nữ mạng rồi nhé Thì bà con ai mà đã xem video lần đầu tiên nhớ đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ cho Phạm Hưởng để nhận video sớm nhất rồi Phạm Khởi xin chân thành cảm ơn